Xin chào các bạn, tôi là Trần Duy Hưng, hiện công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông, lĩnh vực hướng dẫn, chia sẻ về thiền, yoga, khí công hay một số bộ môn dưỡng sinh khác. Hôm nay tôi làm video này để chia sẻ với mọi người một phép thở, một phép thở của Raja Yoga, tăng cường chức năng hô hấp của phổi, phòng chống một số những cái bệnh, dịch cúm và nhất là trong những cái giai đoạn mà dịch Covid này đang tái bùng nổ rất mạnh mẽ. Trước tiên là về tư thế. Chúng ta ngồi xuống. Đây là một tư thế ngồi. Chúng ta ngồi xuống theo một tư thế giống như của người Nhật. Hai ngón chân cái chạm vào nhau. Hai gót chân tách sang hai bên. Ngồi vào mông của giữa hai gót chân của mình. Để tôi xoay người lại. Để cho các bạn dễ hình dung. Đây. Ngồi xuống rồi hai ngón chân cái chạm vào nhau hai gót chân tách sang hai bên đây là một tư thế giúp cho cuộc sống của chúng ta được thẳng tự nhiên. Nhưng các bạn cũng biết, cuộc sống là cột trụ của cơ thể. Cuộc sống thẳng thì khí huyết mới được sung mãn. Cơ thể chúng ta mới được khỏe mạnh. Về tư thế ngồi, nếu như trong chúng ta có ai đó bị đau chân hoặc có tập không ngồi được trong tư thế như thế này thì chúng ta phải ngồi trên ghế khi chúng ta ngồi trên ghế nếu mà ngồi ở ghế dựa chúng ta nên ngồi ghế bằng nếu mà ngồi ghế dựa chúng ta ngồi cách cái phần lưng dựa giữa lưng của mình ra khoảng một gang tay và hai chân thì mở rộng thoải mái ra vòng vai hai đùi thì song song với mặt sàn nếu mà ghế của mình nó có cao chúng ta có thể kê đi giày đi dép hoặc là kê chân lên cho nó vừa bằng một cái à, cái đùi chúng ta song song với mặt sàn đây là tư thế ngồi để cho cuộc sống chúng ta được thẳng tiếp theo là về tay tay chúng ta sẽ kết ấn thì mọi người kết ấn thì mọi người lưu ý cho là con gái đặt tay phải ở bên trong tay trái ở bên ngoài đối với con trai thì ngược lại tay trái ở bên trong tay phải ở bên ngoài rồi về trong lòng bàn tay à, tôi xin ờ, giới thiệu thêm một chút để cho mọi người dễ hình dung cái nơi cái ờ, góc nhất của lòng bàn tay này nơi đây có ông huyệt gọi là huyệt Long Cung một trong những cái địa điểm giao khí của cơ thể thì chúng ta sẽ trồng hai cái huyệt Long Cung này với nhau áp vào lồng ngực tiếp theo về ngón tay cái theo à, mười hai đường kinh lạc thì cái đường phế kinh của chúng ta sẽ đi ra đến ngón tay cái này phế kinh là kinh phổi thì chúng ta áp hai lòng bàn tay vào với nhau rồi chạm hai cái đầu ngón lòng ngực của mình cũng là nơi tâm hay là nơi lương xa à, về cơ thể vật lý thì chúng ta có thể hình dung là nơi à, vào sâu phía bên trong là nơi cuống phổi mà nó tách sang hai cái lá phổi hai bên đây là phương pháp là một cái hệ ấn từ cổ xưa mọi người có thể nhìn thấy qua một số những hình ảnh về ai cập cổ đại chẳng hạn như là về uh, sắc ướp ai cập hay là những cái hình ảnh về tranh vẽ về vua pha ông hay là một vị thần nào đó mà ngồi trong tư thế này là hai tay uh, chắp vào nhau đặt trước lòng ngực thế này rồi chúng ta đã hình thành về tư thế tiếp theo là phép thở phép thở thì chúng ta sẽ hít thở vào mũi hết chúng ta sẽ hít vào thật sâu khi hít vào ta sẽ hơi dưới cái vai mình lên để lấy thật nhiều không khí vào buồng phổi của mình tay không cần ép rồi hít vào thật sâu rồi chúng ta sẽ nín thở khi nín thở thì áp hai lòng bàn tay để áp chặt hai lòng bàn tay của mình nhắm hờ mắt lại hình dung ra giữa lòng ngực của mình có một ngọn lửa đang thiêu đốt chúng ta có thể nhẩm mật chú ở trong đầu đây là một thế ấn có kết hợp mật chú gồm à, chỉ có một chữ ôm ôm hay là om mật chú thì trong khi chúng ta nín thở chúng ta nhập đến từ 1 đến 10 hoặc từ 10 về đến 1 tùy theo khả năng của mỗi người tức là chúng ta nín thở được càng lâu càng tốt nhưng mà không nên lâu quá tức là theo khả năng của mỗi người chúng ta nín thở được lâu thì cái khí của chúng ta mới sung mãn thì khi hít vào hai tay không cần ép chặt dưới người hít thật sâu nín thở nhắm vào mắt lại ép chặt hai tay vào lồng ngực hình dung ra ngọn lửa giữa lồng ngực của mình nhiễm đến hoặc chúng ta có thể nhẩm mật chú ôm 10 lần khi nín thở hết sức của mình chúng ta thở ra thì hơi ghìm cơ thể hơi ghìm hơi thở lại từ từ thở ra thả lỏng rồi mọi người lưu ý nhé, khi chúng ta thở ra mà hơi thở bị mất cân bằng thì chúng ta hãy điều hòa hơi thở hít thở bình thường đã rồi mới đến lượt nín thở tiếp theo nhé bí quyết là khi mà chúng ta thở ra chúng ta hơi nhìn cái hơi thở ra của mình một chút nhìn lại thở ra chậm lại thì chúng ta sẽ đỡ bị mất cân bằng hơi thở thì chúng ta sẽ nhanh để đến lượt tiếp theo đây là một cái phép thở của Raja Yoga chúng ta có thể tập 3 thở từ 1 đến 3 thở trong ngày sáng, trưa và tối trong một thời tập thì chúng ta tập 10 lần tức là chúng ta sẽ nín thở 10 lần lưu ý là khi mà chúng ta tập nín thở một lần rồi thở ra rồi mà mất cân bằng hơi thở thì cần phải điều hòa lại hơi thở cho nó bình thường trở lại rồi mới đến lần nín thở tiếp theo sau khi tập bài phép thở này chúng ta sẽ có cảm nhận nóng ở giữa lồng ngực nóng ở giữa hai lòng bàn tay rồi à, xin cảm ơn và cảm tạ quý vị